哎。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 Bây giờ 15 ngàn, 15 ngàn Bây giờ tổng, bây giờ tổng Rồi, nó ở đâu chứ bộ cũng nữa đó nó xuống lộ này không lộ này nè đồng ờ, đi luôn rồi